Nghe nè Yo anh thích mùi hương của em Vì khi ngửi con phê hơn cần xa Nụ cười em làm anh mê mệt Hai con mắt lờ đờ như đâm ra Anh nói anh thích ngọt ngào Nhưng anh nghĩ rằng anh không cần kem Anh nói anh thích ngọt ngào Thì chắc chắn anh nói sẽ cần em Cần gì là sô-cô-la Khi chính em là thứ ngọt ngào nhất Cần gì là bông và hoa Khi chính em là thứ tươi đẹp nhất Cần gì là Valentine Khi mỗi ngày anh vẫn đều có quà Em hỏi là món quà gì đi Quà gì? là em đó mà Anh chẳng cần sợ mình nghèo Khi đã có cục vàng là em đó Chẳng cần phải sợ mệt mỏi Vì sức mạnh tất cả được em cho Anh cũng chẳng cần sợ đói Vì má em mập mạp như màn thầu Mẹ nói muốn khá nuôi cá Còn bà nói nuôi em lại càng giàu Cần gì xem phim hành động Khi em có cái tính vừa điên Hâm ra đường mà nhìn con khác Thì xác định em điên là em đâm Anh cũng chẳng cần mất ngủ Trong giấc mơ vì đã có thiên thần Nhưng anh phải cần ngoan ngoãn Vì khi ngoan anh mới được yên